Alo, à vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em một lần nữa quay trở lại cả nhà youtube sạc miền nam cho tham khảo cho ngày mai xem nhá thì cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ cũng đã là khá là muộn rồi 7 giờ 12 phút anh à, chị em nhé 7 giờ 12 phút khu vực tối ngày 26 tháng 10 năm 2021 thì như mọi ngày sau khi kết quả giải thưởng số số khu vực miền Nam đã mở thưởng cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chị chú bác thì à, Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sân của miền Nam của mình bất chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô của đề cũng như là đưa ra dự đoán phân tích cho số tham khảo cho tất cả chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sẽ là bề hơi cho ngày mai chém nhá thì trước khi vào phần điểm qua cái bảng lô tô cũng như là đưa ra con số cho ngày mai cho chúng ta tham khảo thì um, lời nói đầu tiên thì cho phạm đức thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sân của miền nam của bên mình xin kính chúc cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui dồi dào sức khỏe và đảm bảo hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình anh chị em nhé thì trước màn hình nhỏ của tất cả chúng ta đây đây là cái giao diện chính của kênh youtube sân miền nam phạm đức của bên mình thì những anh xem nào kênh mới của bên phạm đức anh chị em nhé thì những anh xem nào chúng ta đã và đang theo dõi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 thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 anh em nhé. Thì hôm nay thì mở thưởng cho chúng ta có ba đài, đó là đài Bến Tre, Vũng Tàu và đài Bạc Liêu để cho anh chị em chúng ta được nắm bắt các cờ đầu tư rơi trong ngày hôm nay được rõ hơn. Thì Phạm Đức sẽ điểm qua hai cái giải đó là giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đúng không ạ? Đầu đuôi cho ba đài của ngày hôm nay anh em nhé. Để xem ngày hôm nay thì những anh chị nào chúng ta có may mắn chiến thắng tương bừng rực rỡ hay không đúng không ạ? Thì đầu tiên ở đài Bến Tre thì hôm nay lô tô đầu lô tô mở thưởng cho chúng ta đó là chủ lô tô 80 anh em nhé còn vâng, giải đặc biệt thì ngày hôm nay mở thưởng có bộ dạng 645 804 anh chị em nhé 645 804 càng 8 đúng không ạ đầu không và đít 4 in thành chúng ta bạch tu đề đó là 04 rồi phải không ạ nối từ con ở đài Vũng Tàu thì hôm nay bạc chặt đặc à, biệt thì à, chúng ta có 74 còn đầu lô tô thì chúng ta có đó là giải 8 đó là yếu tố 37 phải không ạ còn giải đặc biệt thì 74 có à, bộ dạng đó là 275 074 K0 đầu 7 đít 4 Yên Thành chúng ta bạch tôi đề là 74 rồi Còn ở đài Bạc Liêu thì uh, giải G8 có số hiệu đó là 45 đúng không ạ Đầu lô tô 45 còn giải đặc biệt thì 95 có bộ dạng 590 295 anh em nhé các hai đầu 9 đít 5 in thành chúng ta bạch tổ đề là là 95 rồi thì đây là hai cái giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bài đài của ngày hôm nay Bến Tre Vũng Tàu và Đài Bạc Liêu thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người tôi thấy anh chị em cô chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ vậy thì cũng quay trở lại cái bảng video chốt số của ngày hôm qua thì ngày hôm qua Phạm Đức cũng có bớt chút thời gian lên phân tích cũng như là đưa ra dự đoán của mình chốt cho chúng ta tham khảo những cờ lô tô vui chơi văn nghệ ở trên video phải không ạ thì trước màn nhỏ của toàn thể mọi người tất cả anh chị em của chị bác chúng ta đây đây là cái bảng uh, chốt số của kênh youtube sơ cầm miền nam phạm đức chốt rồi tham khảo ở trên video phải không ạ hoàn toàn miễn phí thôi anh xem nhé đây là cái bảng chốt số của hôm ngày thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 thì ngày hôm qua Phạm Đức Chốt chúng ta tham khảo ở ba đài Bến Tre, Vũng Tàu và đài Bạc Liêu phải không ạ? Thì ở đài Bến Tre Phạm Đức Chốt mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 79 trong thủ 7887 đúng không ạ? Vũng Tàu là 67 là bạch thủ còn trong thủ đó là 5775 còn ở đây bạc liêu giải đấu mình ra chỉ lại xem ở đây bạc liêu thì uh, bạch thủ lô tô đó là 89 song thủ 5995 còn ba lô ba đài thì đó là cầu song thủ lô tô cặp 5665 anh em nhé thì các con số những cầu lô tô thì phạm đức tốt trên video cho chúng ta ở đây thì phạm đức cũng đã lưu ý cũng như là cân nhắc với tất tất cả anh em tất cả mọi người rồi phải không ạ chung kết thì chúng ta chơi thôi chung máu kết kèo ở cầu nào số nào ở đài nào thì chúng ta vui chơi 5 ngàn 10 ngàn thôi phải không ạ kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi anh chị nhé chúng ta lưu ý cân nhắc cho phạm đức vấn đề này trùng kết chúng ta chơi không trùng không kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo cho phạm đức anh chị em ạ vâng tiếp tục quay trở lại cái bảng kết quả giải thưởng số, số khu vực miền nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem là chúng ta trên video chúng ta có thu hoạch đồng thời chiến thắng tương đương rực rỡ hay không đúng không ạ thì đầu tiên ở đây bến tre anh chị em nhé ở đây bến tre thì à, hôm qua ở trên video phạm đức chốt mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 79 đúng không ạ song thủ 78 và 87 anh chấm nhé thì 79 ngày hôm nay chúng ta chính thức ăn trứng vịt lộ rồi anh chấm nhé chốt bạch thủ lô tô 79 về 97 anh chấm ạ nổ ngay ở giải G4 phải không ạ G4.7 cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay nếu sao thì hôm nay thì chúng ta nào anh chị em chúng ta yêu kết 79 phải không ạ thì chúng ta có thể uh, bao lô cả cặp chúng ta cũng có được chút quà anh em nhé vâng thì con cầu song thủ bảy tám bảy thì ngày hôm nay thì à, không chiến thắng được à, cầu à, bạch thủ lộn sao phải không ạ thì bù lại cho chúng ta cầu song thủ bảy tám bảy thì nổ khá là sớm anh em nhé nổ ngay giải g 5.1 chu lô tô 87 cho mọi người rồi ngày hôm nay chúng ta cũng có chút quà của đài bến xe rồi anh em nhé vâng thì con về đài vũng tàu đây Vũng Tàu thì ngày hôm qua Phạm Đức Chuột chúng ta tham khảo bạch thủ loto tô là, là 67 đúng không ạ? bạch thủ 67 và song thủ 5775 thì ngày hôm nay duy nhất cái bảng lô tô đài Vũng Tàu anh chấm nhá chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi ngày hôm nay thì ở đài Vũng Tàu chúng ta không thu hoạch được nhiều phải không ạ chốt bạch thủ lô đó là 67 phải không ạ chốt 67 thì ngày hôm nay thì đầu 6 đầu 6 ngày hôm nay thì chúng ta có chủ lô tô 68 mà thôi anh chấm nhá khá là đáng tiếc phải không ạ còn cầu uh, song thủ 5775 thì chúng ta lại có chủ lô tô 58 rất là oải oăm rồi đúng không ạ không sao thì ngày hôm nay thì ngày đầu tiên ngày đầu tiên ở cái đài vũng tàu chúng ta không chiến thắng được anh chị em nhé vâng tôi còn ở đài uh, bạc liêu ở đài bạc liêu thì ngày hôm qua đích chốt cho mình giao bạch thủ lô tô là 89 song thủ đó là 5995 đúng không ạ bạch thủ 89 thì ngày hôm nay cầu bạch thủ chúng ta không chiến thắng được anh chị em nhé ngày hôm nay thì uh, kép bằng 99 nữa nổ khá là sớm nổ hay ngay dài G6.1 và chấm 2 anh chị em ạ. Vâng thì còn à, không chiến thắng được cầu lô tô Bạch Thủ 89 thì bù lại cho tất cả mọi người toàn thể chúng ta ngày hôm nay thì cầu bao lô ba đài cũng như là cầu song thủ ở đài Bạc Liêu anh chị em nhé. Ở đài Bạc Liêu chốt cầu song thủ 5995 thì ngày hôm nay nổ tưng bừng dữ dỡ ngay dài đặc biệt cho chúng ta rồi phải không ạ? Chu lô tô 95 590295 anh chị em nhé. Ngày hôm nay chúng ta bao lô hay là chúng ta đánh đề thì chúng ta lụm hết rồi phải không ạ? Vâng thì con cầu ba lô ở đài Bến Tre thì xem nào Hôm nay ở đài Bến Tre thì 5665 Thì chúng ta không có phải không ạ Vũng Tàu cũng không luôn anh xem à Và đài Bạc Liêu thì 5665 Thì ngày hôm nay ở đài Bạc Liêu chúng ta nối tiếp mạch ăn thông anh em nhé chiến thắng tiếp tục chủ lô tô đó là 615 nối ngay giải G4.7 cho toàn thể mọi người tất cả anh chị ta ngày hôm nay rồi phải không ạ nếu vâng, tính nhìn chung đâu đó thì ngày hôm nay ở trên video chúng ta nối tiếp mạch ăn thông rồi anh chị nhé từ lúc khôi mà nghỉ dịch đến giờ thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nối tiếp mạnh ăn thông chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở trên video rồi xin chúc mừng cho những anh chị em nào chúng ta ngày hôm qua theo dõi video chúng ta kết những cầu lô tô nào thì chúng ta có chiến thắng được phải không ạ chúng ta hãy đừng quên để lại cho phạm đức những nút like đây anh chị nhé cũng như là dòng bình luận trạng thái chia sẻ ra đây niềm vui với tất cả mọi người phải không ạ vâng thì một lần nữa phạm đức cũng không quên xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chú bác chúng ta đã để lại cho phạm đức những nút like ở đây anh chị nhé nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi đúng không ạ cho đi thì để chúng ta nhận lại mà thôi anh chị em nhé cho đi những nút like thì à, nhận lại cho anh chị em ta là những cơ lô tô chuẩn hơn và chính xác hơn mà thôi đúng không ạ vâng thì à, nút like là hoàn toàn miễn phí nhưng nó là nguồn động lực rất rất gì là to lớn để giúp cho Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ để nhóm chơi giặt sản phẩm nào của mình tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích cầu lô tô tốt cho chúng ta những cầu lô tô chuẩn hơn chính xác hơn và ok hơn đúng không ạ đem đến cho chúng ta những cái món lợi nhuận cao hơn anh chị em nhé vâng thì ờ, không để cho mọi người anh chị em chúng ta phải chờ đợi lâu để trước khi vào phần chốt cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ tại bê hơi sau ngày mai thì phạm đức sẽ điểm qua cái bảng kết quả giải thưởng sổ số khu vực miền nam thứ tư của ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 thì ngày mai sẽ có ba đài đó là đài đồng nai cần thơ sóc trăng anh chị em nhé đây là bảng lô tô của mấy tuần trước rồi mấy tháng trước rồi anh chị em ạ à. thì đầu tiên ở đài à, Đồng Nai giải G8 mở thưởng cho chúng ta có chú lô tô đó là 61 Cần Thơ 45 sóc trăng là 87 anh xem nhé Còn giải đặc biệt ở đây Đồng Nai thì mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 168 076 phải không ạ Cần Thơ 125 151 anh xem ạ càng một đầu năm đít một thì thằng chúng ta bạch thủ đề đó là 51 rồi còn Sóc Trăng thì có bộ dạng 148 248 anh xem nhé các hai được 4 đi 8 in thẳng chúng ta bạch thủ đều được 18 rồi thì đây là cái bảng lô tô của 3 tháng trước anh xem nhá thì ngày mai sẽ có ba đại đồng này cần thử trong trăng. thì chúng ta những anh em nào kết những chủ lô tô hay là chơi ở những cái đài nào thì chúng ta hãy cân nhắc lưu ý san lọc ra cho mình những cầu lô tô để vui chơi văn nghệ tránh để thua tha một bát anh xem à có những anh em nào chúng ta không có thời gian để vui chơi văn nghệ sẽ là bể hơi phải không ạ thì chúng ta hãy tham khảo bằng cách những con số ở trên video Phạm Đức chốt cho chúng ta đây phải không ạ? Thì những con số cũng à, được Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm trên sân sân miền Nam của mình phân tích khá là kỹ cũng khá là ok rồi thì chúng ta tham khảo chung kết thì chúng ta chơi thôi anh chị em nhá. Còn những anh chị em nào chúng ta đang thua tha nợ nần đã xa bờ bí câu luận số không có cầu kỳ số chuẩn để chơi trong ngày thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại này anh chị em nhá hiện tại thì zalo không được rồi thì chúng ta hãy liên hệ theo số điện thoại trực tiếp này để được tư vấn phải không ạ tư vấn để cho chúng ta những cờ lô tô chuẩn hơn chính xác hơn để tự tin chơi to đánh lớn để uh, an toàn về bờ anh chị em nhé 0339647382 liên hệ để uh, được tư vấn những cờ lô tô chuẩn hơn và chính xác hơn mỗi ngày anh chị em nhé Vâng thì trước màn hình nhỏ của toàn thể mọi người tất cả anh chị em vui bác chúng ta đây Đây là cái bảng chốt số của kênh youtube Soi Cờ miền Nam phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai Tức ngày 27 tháng 10 năm 2021 anh chị em nhé ở đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng thì cho bài ngày mai. Từ đài Đồng Nai thì Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 29 song thủ 2882, Cần Thơ bạch thủ 23 song thủ 2442, Sóc Trăng bạch thủ 85 và song thủ 7887. Ba lô ba đài cho ngày mai song thủ lô tô 4774 anh chị em nhé Thế đây là các con số được các chuyên gia sơ cầu của bên Phạm Đức anh chị em trong đội ngũ đến nhóm của bên mình thì cũng đã cân nhắc thì lưu ý trước đến đây cho chúng ta tham khảo những cái bộ số bộ lô cho ngày mai đúng không ạ đồng này cả thứ trong trang thì chúng ta những anh chị em nào chúng ta theo dõi video lưu ý cho Phạm Đức nhỏ vấn đề này thôi chung kết thì chúng ta chơi anh chị em nhé hãy lưu ý cho Phạm Đức không trùng không kết không nên chơi anh chị em ạ à chung kết thì chúng ta vui chơi 5 ngàn 10 ngàn kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều rồi không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi chúng ta chơi để mất mát chúng ta vào kêu cá khóc lóc là không ok anh em nhé vì phạm đức cục cả cân nhắc lưu ý chúng ta rất rất nhiều lần rồi số thế này có hôm ăn thì sẽ có hôm thua nên là chúng ta hãy cân nhắc lưu ý cho phạm đức trùng máu kết kèo thì chúng ta vui chơi văn nghệ sẽ về hơi không trùng không kết chúng ta dừng ở mức tham khảo còn những anh chị em nào chúng ta có nhu cầu chơi to đẩy lớn muốn cần những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta tự tin để uh, đánh lớn để phê bờ an toàn thì chúng ta nhanh tay liên hệ đến số trực tiếp cho phạm đức anh em nhé để được hỗ trợ cũng như là tư vấn theo số điện thoại 033964 7382 liên hệ trực tiếp anh em nhé hiện tại thì zalo thì đang có một chút vấn đề nên hiện tại Zalo không được rồi nên chúng ta cứ liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tư vấn để cho chúng ta những cầu lô tô chuẩn hơn chính xác hơn tự tin chơi trò này lớn về bờ an toàn anh em nhé thêm hạn vào Zalo để được vào được nhóm về bờ đúng cách anh em à hiện tại ở bên Phạm Đức thì đang có hai gói ưu đại rất chi là thấp đó là nhóm tuần cũng như là nhóm tháng thì những anh xem là chúng ta còn nhu cầu tham gia và nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên mình để được hỗ trợ cũng như là tư vấn để những cầu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất hàng ngày về với các bạn thì chúng ta hãy thế